Ta đi ví dụ một giải các phương trình sau. Ta đi câu A, đó là gì ạ? À, phương trình của ta là 3x nhân mở ngoặc x cộng 5, được chưa? Trừ đi x cộng 2 tất cả bình, trừ đi 2x bình, cộng 7x bằng 0. Đấy là phương trình đầu tiên. Phương trình thứ hai là x trừ 4 trên 5, cộng với 3x trừ 2 trên 10, bằng 2x trừ 5 trên 3, cộng trừ đi x cộng 2 trên, à, trên 6. Phương trình thứ ba của ta đó là hai nhân mở ngoặc x trừ 1 cộng với 3 có vẻ cồng kềnh hơn một chút nhỉ? Ở à, trên 3 trừ đi x 9 trừ x ở à, 9x trừ 1 trên 4 bằng 3 nhân mở ngoặc 2 cộng 1 trên 5 trừ đi 1. Và ý D nhìn có vẻ là hơi cồng kềnh nhưng không sao. Cứ bằng các kiến thức cơ bản mà ta đã học thì ta xử lý ngon lành đúng không nào? Và phương trình thứ ba của ta là bao gồm trị tuyệt đối của 2 trừ 5 nhân với mở ngoặc 2 trừ 3 trên 8 cộng với 1 bằng trị tuyệt đối của x trừ đi à trừ đi 5 trên à trên 2 nhân với mở ngoặc 2x trừ 3 trên 8 và cộng với à cộng với 1. Được chưa? Và bây giờ các bạn có thể dừng lại video à tự giải được các bài này. Chắc chắn là cô nghĩ là tin là các bạn làm được. Bởi vì phần này khá là cơ bản, đúng không ạ? Mà chúng mình đã rèn với nhau khá là nhiều rồi, đúng không? Và cô nghĩ là các bạn làm được, được chưa? Và bây giờ cô cho mình cùng nhau giải quyết ý A.